à, cái lễ trước là cái lễ à, ở nhà thờ hòa đạo hòa hinh ở ờ, hòa hòa thượng à, bây giờ tiếp tục ở đây là cái à, nhà thờ của hòa đạo hòa hinh thì sau khi à, cái theo cái chương trình sắp đặt đó thì à, sau khi cái lễ của hòa hinh đó rồi là sẽ phát gạo ở à, nhà thờ hòa hinh trước 8 giờ lúc 8 giờ rồi à, khi xong ở à, nhà thờ hòa hinh rồi thì bắt đầu là mình chuyển xuống à, nhà thờ hòa thượng phát ở đó 10 giờ thì um, trong cái chương trình thì định có nhà thờ quản lý nhưng mà hình như ông cha nhà thờ quản lý ông nói rằng là ở dưới đó có cái nguồn uh, làm từ thiện rất là mạnh uh, của bà tám gì đó thành ra uh, cái băng của mình là nhường lại cho bà tám đó làm ở dưới quản lý đi bây giờ mới cắt cái phần gạo của hội đạo quản lý uh, đem về cho hòa huynh phần nữa và hòa thượng phần nữa như vậy là uh, cộng với cái phần của của hòa căn bản của hòa hinh và hòa thượng thì ở đây và được mọi người tán lưỡi giờ đây là làm lễ sau một giờ nhưng nên ở đây vẫn còn lễ tan lễ ở hòa thượng và ở đây vẫn còn lễ ta hiện lời cầu xin cho những hình như là bữa nay cùng một chương trình lễ giống nhau à. anh trên muôn đời che toàn nhân chân nhân đề ca tồn tôn duyên danh chúa và hỡi cho chúng ta cùng toàn hai hội thánh người lạy chúa xin cho thánh lễ này tẩy rửa và đổi mới chúng con để chúng con đáng được phần thưởng muôn đời Chúa hứa ban cho những kẻ thi hành ý Chúa chúng con cầu xin nhà Đức Kitô Chúa chúng con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 một thể đức ấy sau bữa ăn tối người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ước mới và bình cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy chở gạo bắt đầu tới à, để đại chỗ nào ngồi này góc này cũng được không ừ. nước uh, tương đồ này nó nó có cũng đi luôn ở lại đây thì sao ok nó lại tới kìa dạ chút xíu bác rồi chút xíu người ta đem đi hết rồi ừ. chút xíu người ta lại bà con con thấy cho, cho ông đi ra đó dễ tiền ồ vậy hả nó chắc không sao đó dạ giờ tạo cho bây giờ nó dời nữa mất công phiền nó tội nghiệp tính giờ thùng có bao nhiêu chai 12 chai hả chú? chai Ồ, đây nè, đây số 12 nhân 700 ml. Dạ này ờ, trên này 12 rưỡi với kia 12 rưỡi. Ờ oh, dạ. yeah. tiền nữa ờ, cho người được ờ, tâm bởi vì cái bà chị ờ, bạn này là bạn của bà xã tôi thành ra bà biết là tôi tụi tôi về đây á bà cũng thiếu này có tiền không nha à, bây giờ có thế này nè bây giờ cái này là gọi là chia cơm sẻ áo thôi dạ. có nghĩa là à, tôi thì cũng hưu rồi ở bển rồi không có đi làm nữa thành ra cũng không có được lương cao hay gì lãnh đủ cái phần hưu để mà ăn thôi yeah. Dạ. mà đôi khi mình không có cái công việc gì để mà mình sử dụng nhiều tiền thì thành ra mình ăn rồi mình nó dư chút mình để dành chút rồi thỉnh thoảng là bây giờ con cái nó đã có cái cơ ngơi trơn rồi nếu mà mình ờ, để dành cũng không làm gì chết cũng đâu có đem theo yeah. Dạ. à, ờ, thành ra muốn nó đem về quê hương để chia sẻ lại cho cô bác những cái người mà cần thiết để dạ. mà người ta ăn hiện tại ngay bây giờ mà trong khi mình nếu mà mình như ra vài ba đồng bạc mà mình để đó mình bỏ túi thì mình nó đâu có lợi ích gì đâu phải không dạ. cho nên vì vậy mà mới ờ, về mới có cái chương trình là chia cơm xe áo cảm ơn ông ông không có chi đâu không có chi đâu <laughs> ừ, cái chuyện đó là bình thường thôi mà cho nên ờ, cho nên là cái ờ, trường hợp là um, sạc chồng có đi đụng đi chơi ông không có tiền xài đi đụng đi chơi vậy hả lụm với trai hả tôi rồi đó mới qua mỹ cũng đi lụm với trai đó tôi lụm lo mà còn bị mấy người mỹ đen nó giật nữa đó ừ tôi đi lụm lon tôi đi lụm lon mà tới chừng mà tôi đi cho tới khuya ham quá đó đi tới khuya về đi ngang công viên gì nó lấy cái lượt nó đút vô hông tôi tôi tưởng cái súng phải không ờ, cái tuổi mà không nhà không cửa đó tụi mà ăn hút mà nó, nó, nó bệnh hoạn đó vậy hả bộ đội à ồ oh. thương binh bộ đội ờ bây giờ mình không có nghĩ rằng là thương binh bộ đội hay là thương binh lính ngụy gì hết trơn Vậy là tất cả mọi người chúng ta là đều là con người hết à. Để cho ông ờ, ấy coi ờ, ông lấy cái thùng đặt nói tiếng gì đó Ok à, Vậy đó Ok ok lấy Ok quên hả Ok vậy vậy dọn ngược lại lại đi Trời ơi anh, anh vợ đó Ông xui ông xui tôi đó Ừ Anh vợ con đó Vậy hả Còn mới biết là vợ con thứ tư là ổng ờ, hai đó ồ vậy sát bên ơi một cha một mẹ mà ừ. ừ. không tại hai chồng ở chung cho ông không có nhà ở ồ vậy hả tình thương có, cho có cho nhà ở tình thương có cho không có có chú ờ, mà, mà ngày sắp tới cho dạ. bây giờ là không cho nữa hả ngày, ngày sắp tới mới cho oh, ok dạ. thì um, nhà nước nhà nước càng ngày càng phát triển phải không dạ thành ra những cái ờ, chiếu cố dạ những cái hộ ờ, nghèo ờ, nghèo mà được chiếu cố đó dạ. thì cũng hết nửa thân thể rồi còn gì nữa phải dạ. không mẹ con dạ. mất ba má chồng mất hết rồi ờ, ờ. cha mẹ con quê mất ờ, ờ. cái quan trọng là khi mình về quê hương mà mình sống tuy rằng mình là bộ đội thương binh nhưng mà mình về quê hương mình sống đó mình cũng phải hòa đồng với tất cả mọi cô bác anh em ở xứ này đeo kinh đây hoài nè ừ. có đạo thì tốt rồi đó dạ chưa làm thép Ồ. vậy hả hai chồng qua tôi qua phục sinh oh, ok ok ok quá quý rồi um, đi đi, đi bị bị bị thương ở khu nào vậy dùng nào ở ờ, đất ca chú đất ca còn được cái mạng ờ, đem về là... đó đi campuchia dạ dạ, dạ. có ờ, được còn cái mạng đem về thì coi như là phước rồi đó dạ. ừ. tôi tôi hai người anh Yeah. một người anh tiểu đồng phó tiểu đoàn tây đô thì thơ hồi xưa đó dạ. ba trăm lẻ bảy đó biết không yeah, biết ông Bính đó, anh hai anh chung dạ, chắc chú à, không biết đâu không biết chú Bính hả dạ Bính ờ, ở, ở, ở Tài Văn á chú Tài Văn nhà Tài Văn Đúng rồi. À bô á. Thời gian tôi bí luôn. Dạ. Bao nhiêu tuổi năm nay rồi? À, ông ờ, ông năm nay ông ông ba tuổi rồi. Không ờ. ông ông mà ba tuổi kêu chú được rồi chú ông già chú ừ, chú được rồi chú tên hùng chú út hùng ở đây nói út hùng là người cụ người cố cụ ai cũng biết đó yeah. Dạ. người dạ. mới thì không biết á nhưng người cố cụ là biết hết dạ. ừ thôi con cũng cảm ơn hai chồng con à, không có gì đâu không có gì đâu chuyện nhỏ mà cái này là chuyện nhỏ <laughs> thành thành vấn đề đâu khỏi phải cần phải quan tâm phải không nhưng mà ừ, có cái này nè tôi muốn nói rằng là ừ, cái ờ, đợt này thí dụ như những cái người mà không có phiếu đó thì được cũng đừng có băn khoăn dù là thí dụ như đợt này nó không có đủ thì sẽ từ từ nó có những cái đợt khác đó, thì đợt này đã phát rồi thì đợt khác sẽ đứng bên còn để cho người khác người ta lãnh người ta chưa có phiếu đó người ta lãnh cho nên là thí dụ như bây giờ cái phần gạo thì cái sức của tôi chịu đựng tới mức đó thôi dạ, dạ. mà nếu thêm nữa thì nghĩa là làm không nổi Dạ. cho nên là mình mình mình mình được bao nhiêu đó thì mình hay bao nhiêu đó dạ. nhưng mà cha sở thì um, như cha ở dưới hòa hòa hòa hòa thượng thì hồi sáng cha có nói tôi cũng nghe tôi rất là buồn là bởi vì cha cũng có từng bị người ta trách rằng là tại sao phát cho cái nhóm này mà không phát cho cái nhóm kia đó dạ. rồi trách cha là người, gạo người ta cho mà tại sao cha làm khó tôi nghe cái đó tôi rất là xúc động cho cha cha mừng ở dưới mà tôi rất là buồn trong lòng là bởi vì cái ít nhiều thì mình là một cái người tuy rằng mình cần rất là cần nhưng mà mình cũng hiểu rằng là cái giới hạn của người khác người ta được tới đó thôi người ta không có dối ra được nữa cái tay tôi thí dụ bây giờ tôi dối tới đây rồi mà biểu tôi dối đụng nữa tôi đâu có dối được phải không đó vì vậy bây giờ ông cha đó trong cái giáo giáo phận thì coi như là rất là đông đông người ông cha ông thương hết tất cả mọi người chứ không phải ông ghét ai mà ông bỏ ai mà ông cho người này mà ông không cho người kia nhưng mà rất tiếc rằng cái hàng mà cô bác đem về cho đó thì giới hạn giới hạn với cái mức độ đó thôi thành ra từ đó là mình mình nên hiểu biết một chút xíu là tại vì lần này mình không có là lần sau cha sẽ cho bởi vì trong đó có cái danh sách hội đồng giáo sứ là có cái danh sách rồi ai có rồi ai chưa có gì đó thì trong đó hội đồng giáo sứ biết rồi tới đợt tới nếu có ai cho về nữa thì hội đồng giáo sứ sẽ sẽ, sẽ để tên con tên Trang ờ, <laughs> tên Trang tên Trang ừ bà xã tôi cũng tên Trang mới bị lên máu nằm lẫn kìa <laughs> à. đó cho nên là, là hồi sáng tôi đi lễ với ờ, hòa thượng mà tôi nghe cha ổng giảng mà trong ông khi mà ông nói tới khúc đó là tôi rất là xúc động mà tôi cũng rất là buồn ở trong lòng là rất tiếc rằng cô bác một số người không có hiểu được cái tấm lòng của cha rồi trách ổng thì cái điều đó nó không đúng nó thật sự là nó sai mà nó sai rất là xa chứ không phải là nó sai gần đó. thì ờ, sau này thí dụ như những cái cô bác nào mà có phiền trách cha bằng cách đó thì tôi xin khuyên nên sửa lại yeah. Dạ. mình mình mình làm người ai cũng có cái sai hết trơn á nhưng mà mình lỡ mình sai mình trách cha rồi thì bây giờ mình thấy mình hối hận mình sửa lại bởi vì cha không phải ghét ai trơn á nó vậy đó mình sửa lại sau này mình đừng có trách nữa ừ, nó vậy đó. không ra gì để cha vô cha dọn cái gì đó để ra mình nói chuyện thêm á ờ tặng cho ông tại vì ổng nói là tám đúng tám giờ đó dạ, tại à, tại ông ghi phiếu 8 giờ đó ha ờ, ờ, ờ. À. kia kia sao cha không cổ thung hay gì ai vậy công chuyện bây giờ tục thì làm đi rồi có nhiêu đại diện mình có thể quay được rồi à chú rồi ví dụ như mấy người sau có gì không có tại vì sao là bỏ ông đi chú bà thử à, kính thưa cha sở kính thưa quý ông bà cô bác bà con có mặt à, hôm nay à, cũng như là cái lời con đã à, chia sẻ với bà con hồi nãy đó là Ờ, trong cái ờ, chương trình mà phát gạo kỳ này đó là cũng là một cái chương trình chia cơm sẻ áo thôi chứ không phải là con là cái người giàu có cả thể hay là gì bệnh mà phải đi về rồi cái đem quăng tùm lum tùm la là không <laughs> cái này là con chia chén cơm của con cho quý ông bà cô bác à, khi mà con ăn rồi nó nó nó còn dư chút xíu tiền thì con con bỏ vào cái con heo đó rồi tới mà khi mà con có cơ hội con về thì con sẽ làm những cái chuyện như thế này trong cuộc đời con thì con đi rất là nhiều chỗ chứ không phải là riêng ở đây nhưng mà giờ sở dĩ là năm nay con chú tâm ở cái um, cái hòa hinh và hòa thượng hòa quế đó hòa hòa lý đó là cái lý do là vì con đã đem hài cốt của ông già bà già về để gửi gắm ở nhà thờ hòa thượng cho nên là vì vậy là bây giờ bắt đầu là con chú tâm ở cái quê hương này nhiều hơn tất cả các quê hương khác à, tiền dịp ở đây thế thì con cũng muốn nói lên rằng là um, Ờ, những cái cô bác nào mà à, trong cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà chưa có được phiếu trong lần này thì à, xin cô bác có dịp yên tâm để rồi sẽ có một cái dịp khác có những người khác hoặc là con trở về mà con sẽ làm cái hình thức như thế này nữa thì hội đồng giáo sứ và cha sở sẽ à, ghi phiếu cho những người chưa có nhiều sáng đó con cũng mới trình bày hồi nãy đó hồi sáng con đi xuống con xem lễ dưới hòa thượng trước thì con rất là buồn khi mà con nghe được một cái tiếng nói mà cha sở nói rằng là có một số cô bác lại trách cha sở nói rằng là tại sao tôi cũng nghèo ông kia cũng nghèo mà tôi không có mà ông kia lại có rồi trách cha sở nói rằng là gạo thì người ta cho mà tại sao lại là cha làm khó làm dễ cái này cái nọ thì tôi sự thật tôi trong lòng tôi rất là đau bởi vì cha đó thương con là thương hết tất cả mọi người ở đây cô bác bà con ai cũng có cái cái cái cái gia đình và làm cha làm mẹ thì cô bác thương con của cô bác như thế nào thì cha sở ở đây cũng thương tất cả chúng ta là như vậy cha không có thiên vị một người này mà lại bỏ người con kia nhưng mà trong cái hoàn cảnh thí dụ như cái túi của cái người mà mà mà mà mà cứu trợ từ thiện đó thì thí dụ như người ta đã bỏ ra được cái số tiền khoản đó thì người ta hết tiền rồi mà bây giờ biểu người ta phải bỏ thêm nữa thì người ta không có không bao giờ có thì cũng mong cô bác đã hiểu được như vậy và cảm ơn cô bác đã đến đây ngày hôm nay mà đứng ở đây để chia sẻ ờ, chén cùng manh áo với con thì con mong rằng cô bác sẽ giữ gìn sức khỏe và đồng thời chờ đợi con sẽ về một lần sau nữa và cũng gặp được tất cả cô bác có mặt hôm nay ở đây xin chân thành cảm ơn cô bác rất là nhiều à. rồi bây giờ vậy là phát gạo ông chủ tịch ơi xin à, thay lời cho bà con giáo dân ở đây xin à, chân thành cảm ơn ông út và gia đình và là những mạnh thường quân có thể nói chia cơm một chút với bà con giáo dân của giáo sứ của em chúng con huyện xin chúa qua lời chuyển cầu của đức mẹ chúa em ban nhiều ơn lành cho gia đình ông út và cũng chúc gia đình ông út mỗi ngày có được cơ hội để phục vụ để chia sẻ chén cơm manh áo một chút gì đó với bà con khó khăn nơi những vùng sâu vùng ở Việt Nam này con xin cảm ơn gia đình ông Út và cảm ơn ông Út dạ cảm ơn cha lại cái phiếu nha Rồi tao quay phim lại chút xíu đi Mận ơi Tao quay phim ra sao đây Mận ơi Hello, good night. À, ở lâu Vũ nè. Dạ hàng đi cũng được. À, mỗi hồi qua hồi sớm gì vậy? Vô đây, vô à, bà à, à, à, ok, ok con, ok con. quá kìa. Ồ, quá tài. Vui quá, vui quá bà con, <laughs> bà con bà con đến tham dự thật là đông đủ rất là vui đáng lý là phải có thêm chừng khoảng là hai ba trăm nữa đó hai ba trăm ờ, hai ba trăm bao nữa đó dạ cố gắng cố gắng rồi rồi xong rồi đó vậy là xong xong dạ, dạ. cảm ơn dạ cảm ơn dạ cảm ơn ờ, chia sẻ một chút với Ủa gia đình ông có khách ở đây cho gì bác? Ờ, ông bà nha. Rồi bà đi đường nào? Đi ra đây có bà Bích Lệ chở về chứ đâu đi tôi nổi đâu. Có nơi nào chịu phải. Cái cãi đây nhà tôi cũng chính dựng bay bay chở. Cứng hả? Ờ không mày đi. Sao rồi mày gỡ nữa hả? Gãi không bao à. Không đi. quá. Bắt rồi coi chừng coi chừng Ui, cẩn thận giò cẩn thận giò chân nha coi chừng té nha cẩn thận nha Vĩnh Nhâm cho bà với cái, cái, cái, chuyện Bà thì Chờ chờ chờ chút xíu đi Bà là cụ yếu, bà cụ yếu Cụ yếu là cho mày mấy cái ông này ông kinh giùm Bưng nổi không? Chị ai? Của của bà của Kìa đây nè nè, chị nó kinh qua giùm cho chị nè Của bà đây nha, của bà kìa à? Từ từ từ từ nổi không bà cụ nổi không ai ai cha nổi không để ngoài là con sách trắng sao sao sao dẫn thằng cháu đi theo nha ừ, ừ, ừ, đó đó đó ngon lành đó ngon lành đó vậy là giúp bà giúp bà giúp bà Ồ, oh, hay quá, hay quá, vậy là quá hay luôn Quá hay luôn, đưa phiếu, đưa phiếu cho chủ tịch, đưa phiếu cho chủ tịch Ừ, đó Từ từ, từ con vô, từ từ à, nhớ đưa phiếu trong chủ tịch nha để cho kỳ sau ông phát lại cho chứ bây giờ lấy cái lấy cái phiếu đi cái kỳ sau ông không có phiếu không phát lại đó bao gạo con kìa con bao gạo con kìa nổi không con cho nước mắm con nữa đó ừ ừ ờ để đó đây để đó đi đó có anh tiếp rồi à. ừ. Ờ, hai phiếu hai Dạ, dạ, thêm dạ. chai nữa đó đúng rồi đó hai bao gạo cha hai bao làm sao ấy da mạnh thiệt ta ấy da cái kiểu này là bỏ lại bao tôi lốm tôi lụm tôi lụm <laughs> trời ơi hai bao nữa ấy ui phụ phụ phụ giùm phụ giùm ba phụ giùm ba rồi ô xương sống xương sống coi chừng coi chừng cẩn thận cẩn thận ai da, một mình một mình mà đi lãnh hai phần cô nặng quá ha. Nặng quá, nặng quá. Dạ, dạ. Ừ nặng quá rồi rồi rồi cái xương sống nó chặt cái mắt cong là ờ, phải đi uống thuốc nữa. ok ok có chuyện không có chuyện có chuyện yên tâm yên tâm có mà kia bà đi không nổi nhưng lạnh ờ, ờ, ờ, ờ, được được không sao không sao không sao cứ việc làm ừ. giúp được càng nhiều càng tốt ừ. giúp được càng nhiều càng tốt bởi vì bà con đôi khi đôi khi ốm yếu rồi ừ. cái à, mỗi người lãnh được một phần gạo là một bao 10 kg và một chai nước mắm và chị đây sẽ cho 100 ngàn từ từ lãnh là đi ra đường bên đây bây giờ đang sắp xếp là khu 1 lãnh trước đi đi hàng hai đi vậy phát tại vì lấy hai bên phát cho đều luôn cho tiền lớn gì là phát